ngượng ngùng tay bưng khay trầu mang đèn chua xót trong lễ hợp hôn nào ai biết cho lệ đau trong lòng đừng buồn em vì con đôi tay lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vang thấy càng gần nhau dễ ngượng ngùng đầy bưng khay trầu mà đèn chua giọt trong lễ hợp hôn nào ai biết cho lệ đau trong lòng đừng chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vang thấy càng gần nhau đừng buồn em vì con đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vang and I trông gai em hiện tại chẳng thuộc về tên bà hoài để em nhớ thương thêm hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa mua quà xuân chẳng có anh đã vội biến thương em chẳng được Vinh ghi cho đẹp tình Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau Thư viết hẹn xuân ra chiến trường con nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình dù con biết đọc hay chưa hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương thêm hoa nơi cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đun xa mua quà xuân chẳng có anh đã vội biên thu cứ biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết hẹn xuân sau mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết hẹn xuân sau buồn nhưng rồi quên em từ lúc chia ly bạn bè vang tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng sung nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang vu núi rừng đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng hoa cuối dòng tìm em vào được không để đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chinh nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen em từ lúc chia ly bạn bè vang tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng sung nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang phù núi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên tiết hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không gửi một câu thơ hòa điều lòng cảm mến oanh yên hay liên hồng lan đào diêm hằng ngày nghe nói tên muốn quen để rồi đến em hầu giang tôi cùng kiếm miền trung tôi cũng cầu duyên của người anh linh chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đường tình đã lên đôi thật lòng đừng lừa dối đi linh bao lâu người trông đẹp sâu lập được chiến không mấy cầu thành thật nước mong vì sinh ta phận gái hỏi ai không lấy chồng tuổi đời vừa đúng ba mươi không đẹp người cũng dễ coi đồng thân vui tính tròn ba năm linh chưa lần có bạn tâm tình từ ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thì không gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người tôi ở ngoài biển gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình em mơ thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cũng khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng hòa nhịp lòng cung linh khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta yên thiếp thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta im thiếp hồng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên phố đêm nhiều lần suy tư vì nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn, mây đen làm múa trắng gầy cho nên còn tiếng say người hãy mơ dòng đời như thơ nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng ngủ pha nét kiều xa tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bằng quang chương phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành đêm trường người phóng sương chính chiến từ lâu rồi có niềm tiếng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng quang chương phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành ngớt mềm phố đêm trường người phóng sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm tiếng hay ước cho chị em hẹn nhắc thêm buồn nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốn tâm tư chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ về ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em lòng nghe bao ngập ngừng sao xuyến sợ mẹ biết chuyện mình đường vào nhà em qua lối nhỏ ngập lá bay mỗi đồ dàn hoa leo quanh nhà quê nữ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 rồi tay trắng lận đận vẫn còn mang nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như soi vào tim chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng người tình hay chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa tìm em nhưng em còn đâu nữa người xưa đã xa ngang rồi một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay ngoại vườn dàn hoa leo quanh nhà thêm nở tiếng kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chu cay lặng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt ghé về thăm sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng lận đận vẫn còn mang nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như soi vào chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng người tình hay dáng anh chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa tìm em nhưng em còn đâu nữa người xưa đã xa ngang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 em khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu cớ sao đứng chờ cớ sao đứng đợi đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi mà em ửng hồng vì thẹn thùng khi bên anh trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm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 trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân gặp nhau ngỡ như mình quen qua chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga một lần gặp nhau anh đã mang đi kia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 trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chiều tâm hồn đang trắng trông như chim non khi ăn còn chưa no khi cô còn chưa ấm tuổi thơ ngày bao nhiêu chuyện mưa nắng nắng mưa lo một mình rồi nàng buồn thơ thận chẳng còn ngồi chẳng đêm qua màu phấn để phai úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hon hoa không tươi khi hay nàng ít nói chim muông ngừng tiếng hót trời không thương nên đem đổ tông tô cướp đi cuộc đời sao gặp gió chàng tương tư bao năm về bên ấy vắng đi từ đây rồi mồ chàng đã được ở cạnh nàng những lời xưa thể ước nằm hiu hắt đến ngạn thu an giấc dưới mồ sâu đất khô qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhang khói trời rồi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi trời suối chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhang khói trời suối chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rùng rùng lấy chồng lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người tương đố ấy còn thương tiếc không giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đắm ấm để ai tan nát chứ phai năm tháng nào bên ai chung bóng chẳng soi ai ơi bao tiếng cười réo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tim đạn chơi vơi vọng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tim qua cho nhau thấy nào nào ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi ra từ tiếng nhiều buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thương một miền xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn khi núi sông miệt mờ người trai những nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi men trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài khiến tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời chát vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong đời anh là máy bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài tin tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài tin tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời chẳng sao trả lại em con đường in bóng mát của ngày nào trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chua nhật nghe phố phường khu gót dày, trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao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 sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dáng hờ môi căn gác không tên nằm trong phố nhỏ gặp gành qua lối quanh co vào đầy kiếp sống đơn sơ khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều dù em có nghèo yêu vẫn còn yêu lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu dù ngày mai có ra sao miễn mình mãi được gần nhau em ơi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thế anh cha mẹ em nào có chỉ cần anh đến mà thương hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu lòng như bao lòng không muốn rơi nhau câu ai ân xin người ca suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi miễn đừng có phụ lòng nhau cha mẹ em nào khó chỉ cần anh đến mà thương hai đứa yêu nhau chừng hai mái đầu lòng như bao lòng không muốn rời nhau câu ai ân xin người cả suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi mến đừng có phụ lòng nhau câu ai ân xin người ca suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi mến đừng có phụ lòng nhau vừa phai nắng dấu mòn đường lối soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi sương lạnh chiều đông vương tiếng thơ của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiến đưa chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô chưa tiễn nhau đi ngại những đêm mơ đêm chập chờn buông lên giấc mộng em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường anh lên đường trăm hương em ở lại sâu thương ra câu thơ nhưng lúc đêm mơ ướm cánh hoa xưa vẫn như hương chờ mà đắm trong en ngao mười năm mơ kết mây thành hoa trắng nay vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa em hãy về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn chốn sầu thương buốt ra câu thơ nhưng lúc đêm mơ ướm cánh hoa xưa vẫn như hương chờ mà đắm trong en ngào mười năm mơ kết may thành hoa trắng nay vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa Em hai về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn chôn mơ em hai về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn chôn